trứng cũng không được thứ hai nữa là khi mà chúng ta nâng cấp tiến hóa bet lên á, thì nó cũng không được luôn mà đi bet những cái đồng đi bet của chúng ta vẫn bị trừ nhưng không có cái điều gì tiến triển không có điều gì gọi là khác khi mà chúng ta nâng cấp hoặc là khi ta mua trứng thì cũng không thấy bet đâu và khi mà chúng ta nâng cấp lên thì cũng không, thấy con linh con bet của mình nó tiến hóa lên mà nó vẫn bị trừ đi bet thì hôm nay vũ sẽ hướng dẫn tất cả các anh chị và các bạn biết làm thế nào để chúng ta có thể claim được những cái đồng đi bet đó về lại ví của chúng ta thật sự á, bản chất á, khi mà những khi nhà khi mà nhà phát hành game á khi mà cập nhật những phiên bản mới chúng ta thì đồng nghĩa với từ là với một cái việc rằng là, sao ạ game đang phát triển đồng nghĩa nào thì song song với sự game phát triển đó thì chúng ta đồng hành với nhà với lại à, à, đội ngũ team phát hành phát hành game thì à, khi mà đồng hành với họ thì mình sẽ biết rằng là à, khi update phải phải có những cái lỗi như vậy nhưng mà anh chị yên tâm đi ạ à. đó giờ vũ thấy không thấy cái trường hợp nào như là những cái đồng chúng ta giao dịch đi có thể nó về chậm hơn có thể về chậm hơn vài tiếng có thể chậm hơn vài chục phút có có nhiều người thì anh chị thì chậm hơn một ngày nhưng có nhiều anh chị tới hai ngày ba ngày những cái đồng đi debate đó hoặc là những cái con bet đó mới được mở ra đấy thì hôm nay vụ sẽ khắc, hướng dẫn khắc phục nên là chắc chắn tất cả các, các anh chị yên tâm đi ạ anh chị cứ yên tâm rằng là những cái đồng debate những cái giao dịch của tất cả các anh chị sẽ không mất đi đâu được đâu ạ à. vũ nghĩ rằng vũ đã chứng kiến rất nhiều cái trường hợp nó không đi đâu cả nó về hơi chậm thôi đồng ý nào nhưng với với tất cả những anh chị nào mà muốn chắc chắn hơn nữa hoặc là muốn uh, cho nó mình có một cái gọi là chắc chắn hơn rằng là để chúng ta có thể claim về claim là sao ạ à? chúng ta thu về lại đồng debate đó thì chúng ta sẽ vũ sẽ hướng dẫn tất cả anh chị ngày hôm nay trong video này và vũ có vũ sẽ có một cái số update một cái số update mới cho tất cả các anh chị trong cái game my debate này ok thì đầu tiên á mình Vũ sẽ có một cái form như vậy à, trong group Vũ cũng đã để trong cái group rồi đồng ý không nào nào đây là group Vũ đã lập riêng ra cho tất cả anh chị nha anh chị nào Vũ sẽ để link phía dưới cái vi phần mô tả video này để tất cả các anh chị và các bạn cùng vào group chúng ta cùng giao lưu chia sẻ với nhau ok đây là cái link Vũ cái link này là cái link để chúng ta có thể là claim lại được cái đồng debate của chúng ta nên các chị à, hãy điền theo cái form này nha cái form này vũ sẽ để phía bên dưới thì cái form này như thế nào đối với đối với những anh chị mà đã giao dịch nhiều rồi hoặc là đã sống trong thị trường này lâu rồi á thì cái việc này vũ tin chắc rằng cái form này rất là đơn giản cho tất cả các anh chị thôi nhưng vũ muốn làm những cái video này à, để cho người mới bắt đầu là sử dụng những cái ví metamask thì những cái giao dịch đầu tiên á, thì cũng sẽ biết làm nên vũ sẽ làm video này nha ok đầu tiên mình sẽ dịch nha ví dụ mà anh chị không hiểu thì mình sẽ dịch ra cái form này Vũ cũng sẽ để đường link phía bên dưới luôn anh chị điền vào cái form này chúng ta gửi đi thì uh, cái uh, mình sẽ được claim lại những đồng debit đó thôi tất cả anh chị yên tâm nha đầu tiên thì chúng ta điền địa chỉ email của chúng ta nè ok nè email thì cũng rất đơn giản là vui lòng cung cấp địa chỉ ví của bạn địa chỉ ví của bạn là sao ạ à? cái ví metamask này chúng ta dán ví dụ là địa chỉ mình có một cái ví metamask đi đây mình copy cái địa chỉ này và mình dán vào dán vào đây ok nào đó thì mình chơi mạng lưới nào thì mình ví dụ đây là ví metamask còn anh chị nào mà chơi ở ví cai thì chúng ta à, chọn mạng cai nha còn ví metamask thì cho mạng bsc nè ok nào ở đây là gì ạ giao dịch thì chúng ta ở đây là chúng ta phải dán lại ghi lại cái phiên giao dịch của chúng ta thì à, ví dụ ở đây ví dụ là mình sẽ coi lại cái cách mà lấy được cái phiên giao dịch như thế nào thì vũ sẽ hướng dẫn tất cả anh chị và các bạn nha ví dụ mình đã giao dịch đồng Bet thì mình vô cái phần mình chọn cái đồng debate nè đầu quỹ nào đó mình chọn về cái phiên giao dịch nè đây nhật ký hoạt động nè đã gửi đi nè đã gửi nè mình sẽ coi đó nào mình bấm vào phần gửi tên nè đó mình sẽ coi thì mình ở đây á ở đây á người ta yêu cầu là tsh nè đúng không thì chúng ta tìm nè đây nè nào trên h nè đúng không chúng ta copy cái này chúng ta dán vào đây rồi thì chúng ta tới phần này chúng ta sẽ đang đang bị gọi là gì ạ mình đang gặp vấn đề gì thứ nhất là chúng ta đang uh, uh, tiến hóa nè chúng ta gặp những trường hợp này trong đây mình nhấp vào nhóm ví dụ tiến hóa hay là mua trứng hay là một cái lỗi nào đó khi mà chúng ta giao dịch cái uh, ờ, Java nè đâu nào hoặc là khi mà chúng ta đang giao giao hợp hai con bet của chúng ta nó gặp lỗi như vậy không ra trứng chẳng hạn khi chúng ta mua trứng thì chúng ta hãy ghi vào đây ok được nào và khi chúng ta có thể làm à, còn cái phần này là gì không là phần này không cần thiết phải ghi ví dụ là ừ, nếu mà anh chị ghi thì ờ, tất cả anh chị cũng có thể ghi vào đây luôn chi tiết khi mà chúng ta đang giao phối nè độ nào đang giao gieo giống cho họ lỗi khác ở đây là gì ạ giống như là ừ, ở đây có ghi một cái dấu sao thì chúng ta nghĩ là chúng ta hãy mô tả lại mô tả lại bằng tiếng Anh đó. hoặc là ghi mô tả lại là những cái lỗi chúng ta đang gặp bằng tiếng Anh hoặc là chúng ta không biết tiếng Anh thì chúng ta lên Google dịch chúng ta dịch chúng ta dán vào đây vũ toàn như vậy không hoặc là chúng ta scan lại clip nè được nào chúng ta quay lại một cái đoạn clip hoặc là chụp hình lại cái uh, giao dịch của chúng ta mà nó bị lỗi đó thì chúng ta cứ thêm vào đây quay lại chúng ta thêm vào đây chỗ nào bấm thêm tẹp nè và chúng ta lưu vào máy rồi đúng không chúng ta thêm lên thôi rất là đơn giản đúng nào rồi telegram id của bạn được nào ID, ID Telegram thì ai cũng có buổi tin chắc rằng ai cũng sẽ có một cái Telegram rồi đúng không Telegram cũng dễ lấy thôi mà đây vô setting edit nè đây đây là đây của mình đây là sẽ nhớ phải có a còng tuấn vũ 265 nha thì tất cả anh chị hãy nhớ là có một cái có, dấu a còng xong ghi cái ờ, nem của mình ra ok đậu nào ở đây nó hỏi là chúng ta có bao nhiêu cái trong mặt cao chúng ta có bao nhiêu con bét rồi thì trong mặt cao chúng ta bao nhiêu con bét ví dụ ở 30 50 con bét hay là 100 con bét thì ta ghi vào đây điền số của mình vào đây là ok những cái chỗ dấu sao á, là những số chúng ta cần thiết chúng ta nhất nhất định phải ghi nha ở đây là nhất định phải ghi nha tất cả anh chị và các bạn đó nhất định phải điền điền những cái dấu sao những cái điều quan trọng đấy thì bộ sẽ để lại cái form này phía bên dưới tất cả anh chị cùng điền vào form nha anh chị nào đang gặp lỗi nào thì cứ điền vào cái form đó và khi mà gửi đi rồi thì và vũ tin chắc rằng á anh chị cứ yên tâm là không có gì phải quá lo lắng đâu đối đối vũ biết rằng những anh chị mới chơi á thì ờ, gặp những cái lỗi này sợ mất tiền này nọ nhưng vũ thấy rằng là đội ngũ làm việc rất ok đép đội đội đội ngũ à, phát hành game làm việc rất ok có thể là về hơi chậm thôi vì chúng ta phải thông cảm cho bên nhà phát hành game vì có khi mà update sẽ có một cái số cái lỗi giao dịch như vậy hoặc là khi có một cái lượng giao dịch quá là nhiều thì cái việc mà chúng ta về chậm lỗi mạng thì việc đó việc cũng xảy ra cũng rất bình thường rất thường xuyên thôi đấy rồi ok đấy là cái form Vũ muốn đưa cho tất cả anh chị và các bạn Vũ sẽ để cái form này phía bên dưới cái video này nha tất cả anh chị và các bạn để tất cả anh chị và các bạn cùng có thể là cập nhật được và update lại được những cái, account của mình những cái uh, account của mình những cái con bé của mình nên chị yên tâm nha không có vấn đề gì đâu <laughs> nói hơi nặng nề xíu đâu chứ với lại hôm nay mình muốn chia sẻ với cả anh chị và các bạn tới một cái rằng và khi mà chúng ta chơi bất cứ game nào bất cứ một cái game nào đi chăng nữa thì chúng ta phải biết hội hiểu được cái luật chơi của họ và khi hiểu được cái luật chơi thì chúng ta mới thắng được đúng không nào khi chúng ta chơi game chơi đá banh đi chẳng hạn mà chúng ta không hiểu luật để đá banh thì chắc chắn thì chúng ta không thể nào mà thắng được cái game đá banh được đúng nào thì cũng với game My Defy Bet vậy để chúng ta hiểu được cái, chúng ta trước khi chúng ta chúng ta muốn chơi game thì chúng ta phải hiểu được cái luật chơi của họ và khi chúng ta hiểu được luật chơi rồi thì chúng ta mới có thể là chơi thắng và chúng ta mới bảo vệ được cái tài sản của chúng ta đây cái quy tắc đây quy tắc trong My Defy Bet đây chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm ví dụ là khi mà các bạn chịu hoàn toàn tôi không chịu trách nhiệm việc chuyển những đồng debit sang những cái ví khác tất cả anh chị chuyển những đồng debit qua những cái ví khác mà tất cả anh chị bị lỗi á, hay là chúng ta bị uh, chuyển nhầm hay chuyển nhầm mạng hay bị chuyển nhầm những cái network đúng không thì chúng ta sẽ bị mất đi cái đồng debit đó nên là vì thế khi chúng ta chuyển á, thì nó phải lưu ý những cái điều đó đấy thì um, nên là vì thế chúng ta hãy khi mà chúng ta muốn chơi cái game này nè phải nhớ được cái private key của chúng ta những người mọi người sẽ có một cái ví đúng không mỗi ví như vậy sẽ có một cái private key và chúng ta phải nhớ được cái trajectory đó thì chúng ta mới giữ được cái cái AK chúng ta ở đây không có đăng nhập không có đăng ký tài khoản cũng không có đăng ký tài khoản à, hay là mật khẩu xác minh tất cả gì hết nhưng chúng ta chỉ cần một cái account một cái địa chỉ ví thì khi mà chúng ta có địa chỉ ví rồi thì chúng ta phải có trong cái địa chỉ ví mỗi địa chỉ ví đó sẽ có một cái private key thì cái private key giống như là cái mật khẩu của chúng ta vậy đó chỉ cần ai nắm được cái đó thì chúng ta có thể đăng nhập được bất cứ cái game nào mà chúng ta đã đăng đã từng đăng nhập vào và thậm chí lấy được đi được hết tất cả những tài sản của chúng ta nên là cái private key đó thì tuyệt đối không được đưa cho ai cả và chỉ có một mình bản thân mình biết thôi ok đó là cái thứ nhất mình cần lưu ý để có trải nghiệm tốt nhất người dùng nên chơi trên PC nhà phát hành khuyên là nên chơi trên PC nên là khi mà tất cả anh chị có nhiều một số anh chị vẫn có thể chơi trên điện thoại nhưng chơi trên hệ điều hành Android à, nhưng tất cả anh chị sẽ thấy là nó sẽ đôi lúc nó sẽ không được mượt bằng máy tính được hay là gặp lỗi này lỗi kia đó là việc hiện tại hiện tại thì chưa hỗ trợ trên uh, mạng trên iOS hoặc là Android nha tất cả anh chị các bạn đấy nhưng ví dụ anh chị nào muốn chơi điện thoại Vũ thấy là có rất nhiều cách để chơi được trên Android Vũ thấy là như vậy ok nè tính đến bây giờ đây không phải là vấn đề ưu tiên của chúng tôi để hỗ trợ thì họ họ đã nói thẳng luôn thì cái việc họ chưa tính đến cái việc là chúng ta sẽ phát hành game này ở trên uh, App Store hoặc là CH Play đâu nào nên là chúng ta hãy khuyến khích mọi người khuyến khích chơi trên um, PC đâu nào chơi trên máy tính sử dụng phần mềm thứ ba khai thác lỗi trò chơi sẽ dẫn đến ạc của các bạn sẽ bị ban đi sẽ bị khóa thì uh, khi có rất nhiều khi mà game game nào cũng vậy game nào cũng sẽ có một cái lỗi nhỏ những cái ngách nào đó để chúng ta có thể đánh vào nó Đúng và khi mà những cái nhà phát hành game như vậy sẽ có những cái bên thứ ba nhìn ra được cái lỗi đó và gọi là sao ạ người ta có thể là farm tự động mà không cần tiền không cần phải trồng gieo trồng hết list à, auto list tất cả các thứ nói chung là phần mềm thứ ba để tự động chơi tự động thu hoạch tự động cày cấp cày game auto thì đó là những phần mềm thứ ba có thể dẫn đến cho chúng ta các việc mà bị ban à bị khóa à. và khi bị ban bị khóa rồi thì sẽ rất là khó để mở thậm chí là không mở được luôn đấy tin nhắn xúc phạm thông tin sai lệch hoặc sẽ bị mút nè bạn sẽ bị tạm thời treo bạc treo mặt tạm thời hoặc là vĩnh viễn đấy được nào những tin nhắn những thông tin sai lệch những cái gọi là public ra mà chưa chúng ta chưa xác định thông tin thì sẽ dẫn đến những cái ạc của chúng ta mà khi mà nhà phát hành biết á, thì cái việc đó là cái việc không thể tránh khỏi như tất cả anh chị và các bạn chúng tôi đề xuất chỉ một tài khoản một ví trên một thiết bị độ nào một máy tính thì mình chơi trên một cái mạng máy tính thì chúng ta nên chơi là một cái uh, mà máy một một mạng nè một máy tính thì chỉ có một account thôi nha tất cả anh chị bạn không và đội ngũ chính thức và quản trị không bao giờ yêu cầu bất kỳ ai gửi tiền xác minh quản trị viên của nhóm trước khi trả lời bất cứ điều gì hãy coi chừng scammer nha tất cả anh chị thì ở đây vụ nói như sau là khi cái này không phải là nhà kiểm duyệt à, không phải là bên à, à, đội dép yêu cầu nhưng bản thân của vụ cũng vậy khi lập ra group này vũ cũng chả không bao giờ kêu gọi ai đầu tư không kêu, <laughs> không kêu gọi ai đây không phải là lời khuyên đầu tư như tất cả anh chị các bạn cũng không kêu gọi ai là chuyển tiền cho vũ trước hay chuyển tiền cho những anh chị admin trong trong group này trước đồng ý nào thì ngay ngày đấy giữ thế các anh chị và vũ cũng không có nhu cầu để chúng ta có thể chuyển tiền có rất nhiều trường hợp rằng là có ở đây có admin là anh sơn anh nguyễn tùng sơn và mình thì cũng có rất nhiều người giả dành anh Sơn đúng không mình không đủ nổi tiếng như anh Sơn là đủ nổi tiếng đúng không nào thì uh, bị giả danh như vậy và bị lừa tiền rất là nhiều nên anh chị và các bạn hãy cẩn thận nha tất cả anh chị và các bạn đó đó là những điều mà Vũ hôm nay và Vũ muốn đưa lại cho tất cả anh chị thôi Ok video hôm nay coi như là đến đây là kết thúc thì mong rằng những cái video này có thể giúp tất cả anh chị và các bạn có thể là là claim lại được cái đồng debate của chúng ta còn không khi mà anh chị mà lừa làm này cũng không sao đâu ạ à. chúng anh chị mà cụ có đủ thời gian thì anh chị cứ từ từ game nó sẽ trả lại về cho chúng ta những cái mà chúng ta đã từng giao dịch yên tâm nha tất cả anh chị và bạn rồi ok xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị và các bạn vào những video tiếp theo nha ồ oh, nhớ subscribe và subscribe kênh youtube của vũ nha cảm ơn tất cả anh chị vừa qua đã quan tâm đến cái kênh của mình review những game này sắp tới sẽ có một số game khác có thể là um, ngoài My Defense ra Vũ sẽ đang tìm hiểu rất nhiều game khác nên chị hãy like share hoặc là comment vào những cái video của Vũ nha và hãy nhớ nếu mà được hãy nhấn luôn cái chuông để có thể là khi mà nhận được những video của Vũ sớm nhất nhanh tất cả anh chị và các bạn rồi Vũ thấy có rất nhiều anh chị khi mà xem Vũ nhưng mà không có subscribe ok subscribe ủng hộ Vũ cũng được nha ok rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị vào những video tiếp theo nha xin chào và hẹn gặp lại